Xin chào các bạn đã quay trở lại với ờ, channel của mình thì hôm nay mình muốn ờ, chia sẻ với các bạn về một cái vấn đề mà mình thấy ở trên mạng ờ, các cô gái nói là chê các anh đi xe số thấy nó dơ dơ rồi có nghĩa là không muốn tiếp cận làm quen với những cái anh đi xe số thì nói chung là nghèo đó chê chê nghèo đó thì nó như thế này các bạn thì mình là không phải là binh các cái anh mà à, đàn ông bởi vì mình là đàn ông mình cũng có bên phải là bên cái đàn ông nhưng mình nói một cái câu nó rất là công bằng như thế này và một cái lời khuyên nó sẽ dành cho các bạn nữ thì khi các bạn nữ mà bạn quen à, bạn trai đó khi mà tìm cái cái chỗ dựa hay là à, một cái tình yêu một cái gia đình sau này đó thì à, các bạn đừng có nên nhìn vào những cái vật chất quá nhiều đương nhiên vật chất nó cũng sẽ phản ảnh được một phần làm bằng nhánh nó cũng một phần nhưng mà các bạn đứng nhìn vào cái ờ, sự nghiệp của anh ta cái chí cầu tiến của anh đó à, cái cách mà anh đó sống như thế nào à, đó mới là những cái điều tất yếu bởi vì khi mà các bạn có được một sự nghiệp tốt thì các bạn có được cái thu nhập tốt thì các bạn có thể mua được những cái thứ mà các bạn mong muốn không có thể là mất thời gian một chút thôi nhưng các bạn sẽ mua được còn những cái người mà nó không có cái chí cầu tiến không có một sự nghiệp tốt thì cho dù có được những chiếc xe xịn những chiếc điện thoại xịn hay là cái nhà xịn thì cũng sẽ phải bán đi các bạn sẽ phải bán đi cho nên khi mà các bạn nhìn vào một à, cái người đó à, có xe có nhà có điện thoại à, mà các bạn không có nhìn vô cái sự nghiệp của người ta người ta đang làm cái gì à, hay là người ta đang đi chơi phá phách hay là những cái công việc của người ta rất là tầm thường lương có năm bảy triệu thôi thì sớm muộn những cái tài sản đó nó cũng sẽ tiêu tan tại vì không gánh nổi gia đình còn ví dụ như người ta đi xe số nhưng mà thu nhập người ta ổn định tốt à, người ta biết làm ăn biết cố gắng thì người ta sẽ có thể bảo vệ được cái gia đình của mình à, và những cái thứ như là điện thoại xe rồi là nhà người ta có thể mua sau đó à, nó rất là dễ các bạn còn à, cái vật chất bên ngoài đôi khi cái vật chất bên ngoài nhưng mà cái người đó họ không có làm gì cả họ, ờ, họ coi như là của người khác chẳng hạn thì khi các bạn lấy về thì các bạn sẽ mất đi cái nguồn thu ờ, và cái người mà tài trợ cho cái người đó những cái xe những cái điện thoại đó họ ngưng tài trợ vì một lý do gì đó hay là cái gì đó sự cố gì đó của người ta thì các bạn sẽ tiêu tan cho nên là các bạn để cuộc sống này nó lâu dài các bạn các bạn còn rất trẻ các bạn có thể sống mấy chục năm nữa các bạn các bạn nghĩ đi một cái đường đời à, nó rất là dài các bạn tính phải tính rất là dài tính rất là bền vững chứ các bạn đừng có nhìn vô những cái thứ chớp mắt rồi sau đó ví dụ như khi các bạn già đi cái cái sự nghiệp của các bạn tiêu tan thì lúc đó các bạn mất ngang không còn nhãn sắc nữa các bạn không thể nào kiếm được cái người người khác tốt được nữa đó các bạn cho nên là không mà không thể nào mà kiếm người này kiếm người kia vậy cho nên là mình nhìn kể cả mình khuyên mấy ờ, em hay mấy cháu hay là ai ở trong vòng và ờ, mình biết nên nhìn vào suy nghĩ coi anh đó như thế nào anh có chí cầu tiến hay không nếu anh có chịu kiếm tiền hay không khi mà anh chịu kiếm tiền thì có thể là thời điểm này anh chưa kiếm được tiền nhưng thời điểm sau anh sẽ kiếm được tiền bởi vì anh sẽ cố anh có sự cố gắng đó. còn những cái người mà không có kiếm được tiền à, nhiều mà đi xe xua có những người mình thấy thu nhập rất là thấp nhưng mà xài dòng iPhone 13 đi xe rất là xịn à, rồi à, thì tối ngày là lo những cái thứ vật chất đó thôi không có lo đi kiếm tiền hoặc là chỉ kiếm đủ tiền để trả tiền góp thôi là thấy là nghĩ rồi bắt đầu là lấy xe giấy đi điện thoại để đi cua gái đi này kia thôi thì những người đó mình không nên quen đó mình không nên quen bởi vì sao thời gian nó rất là trôi qua à, nhanh à, tới năm ba chục tuổi hay bao nhiêu đó mà cái người à, con trai đó mà không có thành công được thì coi như là quá đó. thì đương nhiên ở cái khía cạnh của người con gái thì các bạn cũng được quyền đòi hỏi à, người bạn trai của mình như thế nào à, làm sao à, mình, mình có nhan sắc hay gì đó thì mình được quyền đòi hỏi thôi nó cũng là không có gì gọi là quá đáng nhưng mà ý mình nói là các bạn nên nhìn vào cái sự nghiệp của người ta cái cái công danh của người ta cái mà cái chí cầu tiến của người ta người ta có phải là một người siêng năng chịu khó đi làm hay là không hay là một người tối ngày chỉ biết đi chơi à, đi tán gái dùng những cái thứ đó đi tán gái rồi à, công việc thì không làm gọi là ai hú hay là nghĩ làm thì những người đó là mình không có nên quen <clears throat> tại vì mình phải tính một cái sự nghiệp lâu dài đàn ông là phải một cái sự nghiệp tu dài các bạn đàn ông là phải à, làm một phải, phải tính một cái sự nghiệp lâu dài các bạn nam cũng vậy những bạn nam nào đang ở trạng gọi là thất thế à, không có nhiều tiền thì các bạn cũng phải cố gắng để có được một cái sự nghiệp ổn định à, để đừng để người ta chê mình được bạn nên mình phải cố gắng hơn ừ, rồi à, quay lại với chủ đề à, các cô gái mà xin à, chê người đi xe số ghi dơ đó các bạn thì các bạn hãy nghĩ đi à, nếu như các bạn sinh ra trong gia đình nó nghèo các bạn nghèo mà cũng có nhiều nghèo nghèo thiếu nợ nghèo quá nghèo các bạn thì để mà kiếm được một chiếc xe đi được đi lại để mà đi làm được nó cũng là một cái vấn đề rất là lớn rồi các bạn chứ không phải là một ờ, là dơ gì đó đâu nhưng mà người đó mà có cái chí tiến cầu tiến chịu khó chăm chỉ làm thì mình dám chắc rằng một vài năm sau người đó có thể mua được chiếc xe rất là xịn mình chỉ hứa là như vậy à, đó, cho nên là cái hoàn cảnh của người ta à, các bạn gái cũng vậy nè các bạn cứ chơi nhưng mà các bạn đó, đó mình biết được cái người mà chê đó thì chắc chắn là cái hoàn cảnh người ta sẽ tốt hơn người ta mới chê nhưng mà giả định các bạn đang ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn thì cái chuyện mà sinh tồn nó là một vấn đề lớn rồi việc nói chi những cái vật chất nữa nhưng mà nếu mà mình biết cố gắng thì mình sẽ vượt qua được thôi đó. À, như mình ngày xưa đi chiếc xe đạp tàn đó, rồi sau đó là lên chiếc xe quay tàn đó. rất là khó khăn các bạn nhưng mà mình cố gắng anh làm được và cũng sẽ có người cái phù hợp đồng ý chấp nhận quen với người như vậy các bạn cho nên các bạn nam cũng đừng quá tự ti à, là ừ tôi đi xe đập tàn xe quay tàn không ai quen không có các bạn tùy người các bạn có những người người ta chỉ nhìn vào cái chí cầu tiến người ta thích cái chí cầu tiến người ta thích cái sự cố gắng người vật chất người ta sẽ biết được đó là những cô gái thông minh đó mà những cô gái thông minh những cô gái thông minh là khi người ta sẽ nhìn vào ừ anh ấy anh này cái chí cầu tiến tạm thời anh này là chưa mua được chiếc xe xịn thôi nhưng mà với sự cố gắng cái này dám chắc cuối năm hay năm sau à, sẽ mua được chiếc xe xịn người ta nhìn như vậy đó là một cái cô gái thông minh người ta sẽ nhìn à, vào một cái sự nghiệp cái bền vững cái nghề nghiệp là gì à, có sự phấn đấu hay không có nhiều người đã đi làm cuối giờ về không hề làm thêm không hề cố gắng và suy nghĩ là mình sẽ được lên chức lên lương hay là, là kiếm thêm thu nhập thì những cái người đó là sống coi như là mình không nên quen lý thì tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mình là như thế nào ví dụ như mình có nhiều nhan sắc quá gia cảnh mình cũng khá quá thì mình phải tìm ờ, thì mình sẽ được quyền chọn lựa hơn thì cái đó cũng cũng đồng ý thôi chứ không có gì nhưng mà mình phải hiểu cho người ta ở một cái hoàn cảnh à, khó khăn thì người ta mới vậy ai mà không muốn ăn sang mặc đẹp và đi xe xịn các bạn nhưng mà hoàn cảnh đó, ví dụ như có những người người ta làm có tiền người có thể mua được không mua và người ta để chấp nhận đi chiếc quay vàng để lo cho gia đình lo cho cha mẹ lo cho anh em của người ta lo xong hết rồi người ta mới lo cho mình cho bản thân của người ta thì mình nhìn vào cái điều đó mình sẽ rất là trân trọng và khi lo xong thì mình sẽ được giàu có thì những cái cô gái thông minh họ nên nhìn thấy cái điều đó chứ không phải là à, mình nhìn thấy những vật chất bên ngoài có những thằng ví dụ đi làm à, cha mẹ khổ khá khó khăn anh em khó khăn mà nó lại mua đồ xịn thì kia để đi khè khè ai bây giờ ăn muốn khè ai được mỗi khi mà các cô gái họ thấy họ đi chấp nhận họ quen nhưng mà khi họ khi về gặp gia đình họ cũng sẽ bỏ các bạn thôi bởi vì những cô gái đó là những cô gái chất các bạn hiểu không thì những cô gái đó vật chất thì khi mà người ta à, thấy một thì người ta sẽ đổi tới 10 thì à, nhìn thằng khác mà vật chất cao hơn người ta sẽ, sẽ đi qua thằng khác bởi vì đó là cái mối tình vật chất mà những cô gái mà mở miệng ra mà mà gọi là tiền tiền hay là vật chất là những cô gái đó là sống vì vật chất nếu các bạn không có đủ cung ứng vật chất cho cô đó thì có khả năng là cái tình tình cảm nó sẽ rất là dễ bị gọi là chia tay thôi ừ. còn mình thì theo như mình nghĩ thì cái chuyện xe số hay là cái chuyện xe tay ga hay là điện thoại xịn nó không phải là cái yếu tố để mà mình đánh giá mình nên đánh giá vào cái nghề nghiệp cái sự cố gắng của cái người đó họ có cố gắng trong cái công việc hay không họ có cố gắng kiếm tiền hay không đó mới là cái vấn đề chính đó, khi mà họ đã cố gắng một ngày nào đó họ sẽ thành công chắc chắn là như vậy còn nếu mà họ không cố gắng họ buông luôn thì coi như phế đó, coi như phế các bạn gặp những cái người mà à, vừa nghèo mà vừa không biết cố gắng đó. bỏ phế mặc dù tuổi còn trẻ sức còn nhiều đó, thì uh, bỏ mình khuyên là bỏ đó. thì đôi nhiên là một cái câu nói trên mạng thì nó không có thuộc tả hết được các khía cạnh trong xã hội trong xã hội có rất là nhiều tầng lớp có rất nhiều à, cái câu chuyện đó nhưng mà để chia nói một cách thẳng thắn thì không nên à, nhìn vào cái cái xe hay là nhìn vào cái ấy mà nhìn vào cái sự nghiệp của anh ta ví dụ như anh ta ngày đi nay đi xe quay tàn nhưng mà cái sự nghiệp của anh ta thăng tiến đó, hoặc là anh ta đang ấp ủ một ước mơ lớn hơn là anh ta mua cái nhà trước hay là mua chiếc xe sau đối với anh ta chiếc xe không quan trọng mà phải tìm hiểu kỹ vào nó là như vậy theo cái quan điểm của mình là như vậy thì à, các cô gái cũng vậy nè các bạn các cô gái bây giờ mà cái cô gái sống vật chất á mình không phải nói á là những cô gái không hề biết kiếm tiền các bạn không hề biết kiếm tiền khi mà một người mà không hề biết kiếm tiền á thì luôn luôn muốn tiền của người khác đi về mình ừ, con trai cũng vậy con trai mà không không chịu đi kiếm tiền á thì suốt ngày cũng xin mẹ tiền xin mẹ tiền thôi xin cha mẹ tiền thôi thì những cái người đó suốt ngày cứ nói vật chất vật chất vật chất nhưng mà họ không có đi tìm kiếm vật chất không có làm cách nào đấy. họ không có suy nghĩ ừ, là ừ tôi phải làm gì để kiếm được cái, cái điện thoại đó tôi làm gì để kiếm được cái xe đó tôi phải làm gì để kiếm được cái nhà đó họ không có nghĩ đến cái chuyện đó họ chỉ biết ừ thằng của thằng đó có giờ nó nhào vô tôi hốt đó, thì thôi rồi bản thân mình cứ canh để mà hốt thôi chứ còn Ờ, không có mà gọi là à, phải nghĩ ra phải còn những người mà họ đi kiếm tiền họ mua sắm này nọ dù nam hay là nữ họ cũng ít cái quan tâm tới cái vấn đề chất lắm các bạn tại vì họ bản thân họ mua được họ mua được mà nên họ không có thèm khác nữa họ không có thèm khác nữa đó thì nó, nó là như vậy thì đương nhiên thì mình đi quen bạn gái thì mình cũng phải ờ, chỉnh chu xe đồ sạch sẽ đẹp sạch sẽ gọn gàng là ok còn hôm nay mình không có xe xịn thì ngày mai mình à, có xe xịn thôi ừ, nhưng mà ví dụ như mình đi xe quay à, nhưng mà mình chiếc xe nó sạch nó đẹp à, nó gọn gàng thì cũng ok thôi các bạn còn đừng có đưa chiếc xe quay mà nó quá dơ mình là nghĩa là đánh giá của người mình là không có tôn trọng người khác à, tại vì mình muốn tiến xa hơn một cái mối quan hệ đó thì mình chỉ có gửi xe hay là bể bửng bể dè gắn chè rồi vô các bạn kiến chiếu hậu rồi đó mình làm mình không cần phải một đầu tư gọi là một chiếc xe tay ga mất tiền hay là gì thế nào đó là cũng ok cũng ổn thôi các bạn nó cũng ngon thôi các bạn chứ gì đâu ừ. thì các cô gái thì cũng nên ờ, như là đừng quá ờ, sĩ diện quá giống như ờ, ví dụ như giờ mình quen một cái anh đó anh đi xe số hơi Ờ, gì đó chút xíu thì mình nghĩ giống như mình đang đi xe ráp gì đó cũng được không sao cả ừ, nhưng mà mình phải tìm hiểu coi anh đó là như thế nào rồi mình bỏ anh đó sao cũng được à, có gì đâu à, ờ, chứ còn mà mới nhìn cái thọt đầu tiên rồi mình đã chốt hạ rồi là mình chia tay luôn không à, tìm hiểu nữa thì nó hơi à, có thể là thiếu sót ừ, thì cái quan điểm của mình là như vậy thì các bạn không biết là như thế nào mai ở phía bên dưới xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn